bữa nay mình đi Đồng ờ, Nam thì ờ, nó chia lại cái thùng kia đi giải sao nên mình ờ, chạy qua đó lấy giác Ủa? Nhà trong đó hả? Điện tử rồi điện đây Ủa còn, còn này luôn Không có hả? Trời nãy phải chạy rồi

Thấy phải không? Hay là có trình lên kìa chạy vậy không? Mày có nổi đi đâu không? Dạ hả? Ờ. Thôi đi. Thôi về ăn đi, tao về luôn. Ok. Bữa nào tao ờ, á. Thử thử cái thử chứ chứ chiếc này nó có. để ăn đi ăn thì cái thùng xe nó cũng về rồi mình à, cũng có à, về luôn mình quay lại đấu xăng rồi mình mới à, quay lại về mình cũng cảm ơn mọi người xem hết video của mình